Chào các bạn, chúng ta đang chuẩn bị xem một trận đấu mà sẽ chiếm rất nhiều sự quan tâm từ phía các cổ viên bóng đá khắp mọi nơi và chắc chắn là có cả của chúng tôi nữa.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 Cũng là điều dễ hiểu thôi. Sẽ có những cổ động viên trung lập cổ vũ cho Ronaldo và chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đợi Ronaldo sẽ thể hiện như thế nào hiệp 1 đã được bắt đầu Wan Bissaka Sancho Ronaldo dứt điểm khó khăn cả rất tốt đó là mùi truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ phạm lỗi cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công rất bài bản cắt bóng rất hay đi bóng rất sung anh vẫn tiếp tục đi bóng tầm tình huống bóng lót quá tốt lúc sau một pha phối hợp ở trung dọc không có gì khó khăn cả Lúc sau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 quá hay Rashford đi bóng rất sung anh cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công Sẽ là một tình huống nỗ lực lên bóng của bên phía cánh trái cơ hội không vào bất hiếu đi một trước may mắn và cả một sự chính xác cuối cùng Sancho cắt bóng rất hay quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng.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 bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ chúng ta có thể thấy ngoài đường pit hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương rất tốt đó là mường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ áp sát vẫn tiếp tục đi bóng rất nhanh thể lực tốt và đọc tình huống hay không được Bruno Fernandez cơ hội phản công quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương một tình huống phạm lỗi nữa trọng tài đã rút ra một thẻ vàng hay Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương Mất bóng nguy hiểm Không được Chuyển trạng thái rất nhanh không hiểu ý nhau pha phối hợp không thành công Fred chuyển hướng quá hay một cú ra chân ở một phạm vi không phải là quá thuận lợi nhưng nó đã khiến cho thủ thành không có một chút cơ hội nào niềm vui dành cho các cổ động viên mặt trên sân và có lẽ lúc này thì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 điểm sau bàn thắng này thì trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Cắt bóng rất hay. Đây là một pha lên bóng từ đối sắc. Đọc tình huống quá hay. Nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả.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 Dứt điểm. Không vào. Pha phối hợp ừ, xứng đáng là một trong những pha phối hợp ừ, hình mẫu quá hay đường chuyền rất thoáng cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công đường truyền hợp lý nguy hiểm tiếp tục đi bóng trở lại với những tình huống bóng dài lúc sau rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ đã có lỗi việt vị Tâm tình huống quá hay Nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả Wan Bissaka Bóng đã bị chặn lại Đọc tình huống tuyệt vời Đi bóng rất sung anh đặt cái chân của mình cực kỳ khôn